thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho anh em về cái đường cầu lô khung và đề lui tuần thì cái đường cầu lô khung của chúng ta thì cũng đã ra rồi anh em nhé hôm trước thì mình có đi chia sẻ cho anh em là về cái đường cầu lô khung của chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai bạch thủ lô 62 và 26 ghép xiên với lại 62 và 45 thì ngày hôm qua của chúng ta thì cũng đã chiến thắng được con à, bạch thủ lô là con 62 anh em nhé 62 của chúng ta ghép xiên với lại con uh, à, 45 thì chúng ta cũng ăn được ngày đầu tiên anh em ạ ngày hôm qua thì chúng ta ăn được cả bạch thủ và cả xiên ngày hôm nay thì chúng ta cũng chiến thắng được con 62 à, này anh em nhé hai hôm nó đều về bạch thủ 62 anh em ạ đó thì hiện tại trên kênh của chúng ta thì về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì hết mất rồi về cái đường cầu đè lui của chúng ta hiện tại đang có là một cái à, chạm không vào cái bộ đề 01 này chúng ta lui đến ngày mùng 2 tháng 5 cho mình anh em nhé thì ngày hôm nay là ngày 30 rồi chúng ta còn hai hôm nữa thì mọi người à, để ý và tham khảo cho mình cái bộ đề 01 này đó 8 số kết hợp với chạm không mình bắt cho em là cái chạm không thì nuôi nó toàn ra cái tổng không thôi đó thì à, mọi người nào đang nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình ngày hôm nay thì mình tiếp tục lên chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu đề nuôi của chúng ta thì chỉ có bốn số anh em nhé thì à, hôm trước thì à, mình bắt cho em là cái bộ đề là cái bộ đề 34 này anh em này thì hơi tiếc một chút nuôi đến ngày 27 nhưng mà nó vượt khung mất à, sang ngày 29 anh em ạ sang ngày 29 thì nó về con 39 này ngày hôm qua ngày hôm qua đề về 39 thì nó rơi trong cái bộ đề 34 này anh em này hơi tiếc một chút nhưng mà lô đề mà không phải lúc nào chúng ta nuôi cũng chiến thắng được thì cũng chia buồn với anh em nào mà chúng ta nuôi về phần đề gần đây thì chúng ta có hai tay chúng ta đều bị gãy thẳng anh em nhé không ăn được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 cầu đề ngày 24 giờ thì anh em có thể sang bên này chúng ta tham khảo thì đây là cái biểu tượng kênh em nhé đây là cái biểu tượng kênh này chúng ta ấn vào đăng ký thì ngày hôm nay ở trên kênh đấy của chúng ta thì à, chiến thắng được về phần lô mấy ngày hôm nay rồi Ngày hôm nay thì à, trên kênh thì ăn được à, bạch thủ lô 63 xong thủ lô 6886 đề thì không ăn được thôi ngày hôm nay thì ăn được cả ba nháy mọi người có thể là sang bên này chúng ta tham khảo để chúng ta chơi trong buổi chiều hàng ngày anh em nhé đó ngày hôm nay thì ờ, chiến thắng được con 63 và 8668 thì ăn được cả cặp cầu đề ngày 24 giờ mọi người ờ, có thể sang bên này chúng ta tham khảo đây là cái biểu tượng của kênh anh em nhé số ok thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình này trong buổi tối ngày hôm nay thì ờ, mình sẽ đi chia sẻ cho anh em về cái đường cầu đè lui bốn số để chúng ta nuôi cho cái tuần mới tháng mới xem là nó có rực rỡ và chiến thắng hơn không Chủ nhật này ngày mùng 2 tháng 4 của chúng ta ở giải nhì anh em ghép xuống giải tư cho mình con đầu tiên giải nhì chúng ta ghép với lại bốn con ở giải tư này chúng ta có đề lôi tuần của ngày chủ nhật này bốn hai này bốn ba này bốn năm bốn bảy chúng ta có bốn số anh em nhé mình sẽ đi test cho anh em này chủ nhật ngày mùng 2 tháng 4 ngày đầu không ăn ngày thứ hai đề về 45 thì chúng ta đã ăn được con đề 45 này và ăn thẳng đầu 4 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày mùng 9 tháng 4 của chúng ta thì có đầu 6 này ghép lần lượt thì chúng ta có 61 này 63 và 66 để chúng ta lui tuần Chủ nhật ngày mùng 9 tháng 4 này ngày đầu tiên đề về 63 thì chúng ta đã ăn được cái đầu 6 này và ăn thẳng con 63 này trong cái dàn ba số này tiếp tục khi ăn xong lại đợi chủ nhật hàng tuần thứ tư này, thứ năm này, đề về 65 ăn tiếp đầu 6 này. Thứ 6, thứ 7. Chủ nhật ngày 16 tháng 4 này của chúng ta thì có đầu 7 này. Ghép lần lượt của chúng ta thì có 71, 74 và 76 ở đây thì chúng ta có ba con một một bóng 6 thì chúng ta có con 76 để chúng ta lui tuần chủ nhật ngày 16 tháng 4 này ngày đầu tiên chúng ta cũng ăn được con 76 này ăn đầu 7 và ăn thẳng con 76 khi ăn xong chúng ta lại đợi chủ nhật hàng tuần thứ ba này thứ tư này 5 này 6 này 7 Chủ nhật ngày 23 tháng 4 đề về 79 thì ăn tiếp đầu 7 này anh em nhé. Tiếp tục thì chúng ta có đề đầu 8. tám lần lượt của chúng ta thì có 81 này 83 này 84 này và 86 bốn số để chúng ta lôi tuần chủ nhật ngày 23 tháng 4 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này đề về 83 thì chúng ta đã ăn được đầu 8 và ăn thẳng con 83 này trong cái đường cầu đề lượt tuần này anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày 30 tháng 4 của chúng ta chúng ta có cái đầu 4 anh em nhé tuần này của chúng ta có cái đầu 4 này ghép lần lượt của chúng ta thì có 45 46 48 và 49 chúng ta chỉ có bốn số để chúng ta lui tuần chủ nhật anh em nào mà trùng cầu thì chúng ta vào không thì thôi về cái đường cầu lô khung của chúng ta ngày mai anh em để ý luôn đây cho mình này Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 4 này về cái đường cầu lô khung của chúng ta ở giải 3 này. Con cuối cùng và con đầu tiên, bộ số thứ nhất và bộ số thứ hai. Hai con này thì chúng ta ghép vào thì chúng ta có lô khung 3 ngày. Để chơi thứ hai, thứ ba, thứ tư này. Chúng ta có cặp 8998. khung 3 ngày anh em nhé chủ nhật ngày mùng 2 tháng 4 này để chơi thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 89 này anh em nhé 89 ở dãy bậy này khi ăn xong thì chúng ta lại đợi chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày mùng 9 tháng 4 của chúng ta thì có cặp 5885. Để chúng ta lui thứ hai, thứ ba, thứ tư này. Ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 58 này anh em nhé. 58 này của chúng ta về ở dãy 5 này. Tiếp tục khi ăn xong chúng ta đợi chủ nhật hàng tuần. 6 này 7 này Chủ nhật ngày 16 tháng 4 của chúng ta thì có cặp 343 này Để chúng ta chơi Thứ hai, thứ ba, thứ tư này Ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 34 anh em nhé 34 của chúng ta về hai nháy 34 dạy nhất và con 34 của chúng ta về dạy 3 này Tiếp tục kiên ăn xong lại đợi chủ nhật thằng tuần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 cầu nó đỏ thì nó có thể là ăn thông thì cái tuần này chủ nhật ngày 30 tháng 4 của chúng ta thì chúng ta có cặp 38 và 83 anh em nhé 383 để chúng ta khung 3 ngày cho mình đường cầu này khá là đẹp để trong buổi chiều ngày mai mọi người cũng để ý cho mình ai mà chơi lâu khung thì chúng ta cũng có thể là tham khảo anh em nhé